Hello hello, xin chào tất cả quý chị khách hàng, quý chị các nhà đầu tư cùng quay trở lại với kênh YouTube nhà đất Lê Dũng bán nhà kiến số 1 tại Sài Gòn Bình Dương. Và ngày hôm nay đây thì Lê Dũng đang có mặt tại khu vực của thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương để cùng à, review cho quý chị chúng ta căn nhà mặt tiền đường thông buôn bán này. À, với con đường à, rất là sầm uất nhá. Con đường này thì à, quý chị chúng ta thấy với một cái lưu lượng xe cộ đi lại và cũng như là à, à, nơi mà kinh doanh buôn bán này nhà nhà buôn bán người người buôn bán này nhà nào chúng ta cũng thấy à, buôn bán rất là đông dân cư và đặc biệt là đường à, nhà mình thì à, đường rải nhựa rất là rộng đường này rộng khoảng 13 mét và nơi đây thì với cái lượng khách qua lại ở nơi đây vào buổi chiều thì khá là đông nhưng giờ này thì công nhân cũng đang bắt đầu để đi làm về và Bình Dương là một trong những ờ, nơi mà được xem là à, ờ, sống và nhờ công nhân lượng công nhân ờ, tại các khu công nghiệp rất là đông và ở đây thì chúng ta có thể là buôn bán được đa ngành nghề à, khu vực ở đây quý anh chị mình thấy một cái khu dân cư với mặt tiền thì ngày hôm nay thì chúng sẽ quay với chị mình đó là căn nhà cũng buôn bán với mặt tiền buôn bán hiện tại bây giờ thì ở đây đang bán như là bánh mì, bánh bao, à, xôi, kem xôi, cà phê, à, các loại nước giải khát, à, các đặc sản à, miền quê à, cũng như là à, ở đây thì à, đang à, cho thuê phòng trọ kinh doanh à, với à, một cái mặt tiền à, buôn bán rất là sầm uất diện tích à, căn nhà mình là ngang à, 5 m chiều sâu là 30 m được xây dựng kết cấu một trệt và một lầu có 12 phòng trọ cho thuê và một à, căn nhà một trệt một lầu à, vừa để ở vừa để buôn bán thì đây là một trong những uh, cái vị trí cực kỳ đắc địa cho à, căn nhà của chúng ta ở tại nơi đây và kính thưa quý vị với một à, căn nhà ngày hôm nay à, Dũng gửi đến cho quý chị chúng ta căn nhà có hướng chính là hướng à, hướng đông của quý anh chị có phong thủy là đông tứ tạnh và đây thì người ta cũng đang cho thuê nhá thì ở đây thì à, chủ nhà đang cho thuê buôn bán và với thu nhập hàng tháng là khá là cao chúng sẽ cùng à, với tất cả quý chị mình sẽ vào bên trong mình tham quan này này đường rất là đông chúng mới đi từ từ à, để uh, xe cộ uh, đi lại lưu lượng rất là nhiều đây. và thưa quý vị đây là mặt tiền chính căn nhà chúng ta có cái vỉa hè ở đây nhá nhà mình đây là đều có vỉa hè hết nhưng mà chúng ta được sử dụng cái vỉa hè này luôn đây tất cả đều có vỉa hè vỉa hè thì uh, để uh, à, bàn ghế đây bán cà phê đầy đủ bên cạnh à, chúng ta là bán giày dép này đấy thì à, với à, không gian ở tại à, căn nhà phía trước nhà mình một lầu một trệt đây thì à, hiện tại gia chủ à, đang để bán à, nước giải khát bán kem sôi bán sinh tố bán cà phê và hệ thống à, phía sau này thì chúng ta có một cái khu vực à, quầy bar pha chế này và bên trong là phòng bếp phòng bếp và nhà tắm nhà vệ sinh ở dưới chân cầu thang trên này chúng ta có một cái à, cầu thang đi lên ha. và có phòng ngủ ở tại uh, điểm dừng ở đây và trên này thì chúng ta có hai phòng ngủ à, hai phòng ngủ có toilet ở phía trên thì cũng uh, À, hiện tại thì không có lên trên nhá quý anh chị mình ai có muốn nhu cầu muốn đến tham quan thì quý anh chị mình có thể là đến uh, À, để ờ, xem con kỹ hơn xem con kỹ hơn tất cả các căn phòng cũng như là các ờ, phòng ốc ở phía trên lầu nhà mình à, thì à, nếu anh chị nào có thiện chí muốn sở hữu căn nhà này thì liên hệ với Lê Dũng để chúng ta đến à, sở hữu à, gặp chính chủ thương lượng về giá cả hiện tại tất cả căn nhà này đang cho thuê hết à, họ có tới 12 cái phòng trọ à, phòng trọ ở đây thì rất là rộng và sạch sẽ đây tổng cộng là 12 phòng trọ phòng trọ này quá tuyệt vời luôn à. phía dưới thì chúng ta có 6 phòng và phía trên chúng ta có 6 phòng đây nhà mình thì diện tích là ngang 5m và chiều sâu là 30m 150 mét vuông thổ cư 100% đây cầu thang để đi lên ờ, lầu ờ, phòng trọ trên nhé đây qua những anh chị mình để chúng ta tham khảo và căn nhà này thì hiện nay chủ nhà đang à, gửi về nhà đất Lê Dũng chào bán với giá là 6 tỷ 700 triệu đồng và cái giá này là bàn cần bán gấp nha anh chị mình nhá đang cần bán gấp vậy là quý anh chị chúng ta thấy trên này cũng 6 phòng trọ à, 6 phòng trọ ở phía trên đó phòng thì à, khá là ok bên này chúng ta cũng à, có phòng trọ nữa ha đấy phía trước này thì chúng ta có một cái cửa đùa ra tổng cộng như vậy là 12 phòng trọ vị như vậy là chúng ta vừa được ờ, theo dõi ờ, một căn nhà mặt tiền buôn bán khá là sầm uất tại khu vực của thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương giáp danh với lại uh, thành phố Hồ Chí Minh giáp danh với uh, thành phố Thủ Đức và căn nhà mình thì uh, có thu nhập uh, rất là cao nhá uh, mỗi uh, phòng như vậy là bình quân khoảng là một triệu một tháng uh, tính giá bình quân bởi vì uh, giá phòng trọ ở dưới cao hơn nó giá phòng trọ ở trên uh, và mặt tiền thì uh, đang cho thuê uh, khoảng tầm uh, 10 uh, 13 đến 15 triệu một tháng đấy nên là thu nhập uh, khá là cao cho một căn nhà của mình cảm ơn tất cả các chị chúng ta đã uh, đồng hành cùng với nhà đất Lê Dũng uh, mọi chi tiết vui lòng liên hệ với nhà đất Lê Dũng theo hai số điện thoại đang hiển thị màn hình ngoài ra Lê Dũng còn uh, rất là nhiều những mặt hàng uh, khác uh, cũng là mặt tiền chợ uh, mặt tiền uh, buôn bán với ờ, giá tiền dao ờ, động từ 4 ờ, à, tỷ cho đến 10 tỷ ở tại khu vực nơi đây à, tại khu vực nơi đây thì có rất là nhiều những căn nhà để quý vị chúng ta tham khảo à, xin chào và hẹn gặp lại đừng quên đăng ký kênh khi xem nhà đất Lê Dũng review và Lê Dũng sẽ cùng với tất cả quý vị chúng ta sẽ đến với những căn nhà mới hơn hàng ngày xin goodbye